Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là phải cao 1m7 à, Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định Mét mấy? Dạ, 1m7 à, Da trắng, không để râu, không hút thuốc không được đầu hói không được bụng bự từ từ em dạ. da trắng trai mà da trắng hả dạ đừng có đen quá da trắng không để râu không hút thuốc dạ. không hói không bụng bự dạ Còn dạ, em nhiều yêu cầu vậy <laughs> còn gì nữa không ở nhà thì sao cũng được nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào ờ, không được mặc quần sọt không mặc quần đá banh không mặc áo thun ba lỗ à, đi ra đường phải chỉnh chu phải đẹp trai hàng chi của em chị gái chị gái nhìn mặt cái coi em chào anh ạ trời ơi trời em <laughs> sao mà yêu cầu nhiều quá vậy dạ đó là lý do ế của em ạ lý do ế người ta giảm giảm bớt chút đi dạ em có giảm rồi đó anh giảm rồi đó hả dạ tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích thì không giải thích được ngày hôm nay thì quan hệ em sao mình giải thích không có cơ hội để giải thích sai là không có giải thích nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay đúng rồi sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích đó kỳ vậy như, <laughs> như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai đúng rồi tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề nó xảy ra trời ơi con mà lại sai rồi mới được mà không sai được anh thấy thế này cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha em gái nên bớt bớt cái khó tính mình lại chút xíu rồi em gái giới thiệu đi em dạ em tên là nguyễn thị anh văn ạ à. em sinh năm 96 ạ à. à, em đến từ sóc trăng ạ à À, em là nhân viên văn phòng tại công ty điện tử Asanjo ạ. À. Công ty ở đâu em? Công ty em ở Bình Tân ạ. À. Bình Tân. Dạ, Quê vâng. thì ở Sóc Trăng. Dạ. Rồi. Em tên là gì em? Dạ, Nguyễn Thị Anh Văn ạ. À. Nguyễn Thị Anh Văn. Dạ vâng ạ. À. Chà, tên dễ nhớ nha. <laughs> Rồi, dạ. bạn trai giới thiệu về mình đi dạ xin chào tất cả các khán giả trường quay chào anh Quyền Linh thì em tên là Tô Lâm Toàn em sinh năm 1995 hiện tại em đang là kỹ thuật viên phần mềm điện thoại và em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh quê mình ở đâu dạ quê em ở Sài Gòn luôn quê Sài Gòn luôn á Dạ Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ à, hầu như là em không có điểm mạnh em chỉ toàn là wow. điểm yếu thôi Trời <laughs> ơi Dạ tốn rồi ai cũng phải có điểm mạnh chứ Dạ à, Vậy điểm yếu của mình trước đi Dạ em là người ờ, nóng tính ạ à. Em rất là bướng nữa à, đối với những người thân trong gia đình thì sao cũng được nhưng đặc biệt với bạn trai em rất là khó tính ơi tự nhiên mỗi mỗi người thì dễ mà với bạn trai là khó tính là tại sao? vì tại vì với bạn trai thì sau này em với bạn đó sẽ là ở chung với nhau á cho nên là không thể nào dễ tính với bạn đó được à phải có một cái ưu điểm chứ đúng không dạ em là thuộc người à, hoạt bát à, em hòa đồng với lại em là thuộc thể người dễ giao tiếp nói chung ai em cũng dễ làm thân được rồi vậy là được rồi <laughs> rồi mời bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em ưu điểm em là khá hòa đồng trong cái công việc mà có thể là hát đàn và ca khuyết điểm em có tật xấu ghê lắm xấu gì ngủ xấu ngủ xấu hả dạ ngủ sao xấu lăn ngái to khi cười nó cũng hơi bị lố dường lố cười hả em thì cười Đâu, bị cười lố. lố là cười sao hay là cười thử đi anh đúng rồi cười thử coi sao <laughs> ủa gì đâu có gì đâu là lố đúng rồi đâu có lố Nhưng mà khi mà cái cái cái cái cao độ nó lên cao thì nó rất là lố bạn gái có cười lố không dạ cười như con trai anh hả cười, cười, cười, cười, cười sao thử đi em cười là người ta quê luôn á <laughs> giống như là em thấy cái vấn đề đó giống như là nỗi đau của bạn đó em sẽ cười đến nỗi bạn đó quê bạn đó bỏ đi cười, luôn cười lên nỗi đau ta đó hả <laughs> em đã trải qua mấy mối tình rồi em trải qua tổng cộng là năm mối tình Trời ơi Mới nhất là em có quen một bạn đó cũng lớn em một tuổi Em và bạn đó mới chia tay đây cách đây trước Tết Mối tình nó sâu đậm không? Gia đình và công việc không hòa hợp được thì tụi em đã không chọn đi chung một con đường nữa Qua năm mối tình em rút ra kinh nghiệm tại sao phải chia tay các mối tình đó Và cần làm gì để chúng ta có thể tốt cho mối tình sắp tới điều tâm đắc nhất mà em nghĩ sau năm mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông Nhưng mình nhìn bằng gì mình phải nhìn một cách tinh tế hơn ví dụ như mình đã xác định quen họ thì cũng như là mình phải hiểu họ được và hiểu họ cần cái gì vào lúc nào ví dụ như không phải là lúc nào mình cũng phải ờ em phải a b c d b f gì đó không thể nào mà theo mình hoài được Chưa chứ năm mối tình em chưa hiểu ai chưa hả em hiểu nhưng mà tao không hiểu em là sao trời và nhiều khi họ cần là họ cần cái thời gian dành cho họ nhiều Đúng hơn rồi phụ dạ. nữ mà cần đàn ông chăm sóc họ quan tâm đến họ em gái mấy mối tình dạ em trải qua hai mối tình ạ ừ. là thời sinh viên của em là được gần 2 năm ạ sau khi chia tay bạn đó thì em chưa quen được bạn nào là mối tình ạ lúc tụi em quen là thời sinh viên sau khi ra trường thì mỗi người ờ, có một cái công việc và môi trường khác á khoảng cách địa lý là xa nữa bạn đó bây giờ ở phú quốc em cũng hay ghen nữa cho nên là chia tay là tốt nhất <laughs> bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ em mong người bạn trai của em thứ nhất là phải cao một m bảy à, công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định mét mấy dạ một mét bảy à, da trắng không để râu không hút thuốc không được đầu hói không được bụng bự từ từ em da <laughs> trắng trai mà da trắng hả dạ đừng có đen quá da trắng không để râu không hút thuốc dạ. không hói không bụng bự dạ Rồi em nhiều yêu cầu vậy <laughs> còn gì nữa không ở nhà thì sao cũng được nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào ờ, không được mặc quần sọt không mặc quần đá banh không mặc áo thun ba lỗ ờ, đi ra đường phải chỉnh chu phải đẹp trai hèn chi cô ơi chị gái chị gái nhìn mặt cái coi em chào anh ạ trời ơi chào em <laughs> sao mà yêu cầu nhiều quá vậy dạ đó là lý do ế của em ạ lý do ế người ta giảm giảm bớt chút đi dạ em có giảm rồi đó anh giảm rồi đó hả dạ thôi giờ hình dung đi một cái người uh, mẫu của em là như thế nào đi cho nó dễ đi ờ dạ đẹp trai cỡ trấn thành là được rồi anh mày cũng trấn trấn nước dạ nói vậy thôi chứ trai đẹp thì để ngắm thôi còn à, trai sống mới là trai của mình à. quan trọng mình yêu thương nhau thôi dạ. cái tiêu chí đưa ra dài quá anh đây anh cũng sợ phải không dạ nhưng mà hỏi một điều quan trọng thôi là em ghét nhất cái điều gì ở đàn ông lăng nhăng anh kiểu như là ga lăng quá giống như là ngày nào mình bị mất bạn trai không hay á à, chứ danh sách mà đề nghị thế cũng dài lắm á ở bên kia mẫu người lý tưởng của em sao em trai dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì cô gái đó ờ, cao bằng em hoặc là thấp hơn em cũng được em mét mấy em mét bảy chẳng em thì không cần mập quá cũng không cần ốm quá cô đó đưa ra cái tiêu chuẩn dài dòng dọc như vậy á em dạ. cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm tầm 70 tới 80% Nhưng mà anh có hút thuốc không anh? Thì lúc trước có, bây giờ là đang trong quá trình được gọi là giảm với lại là kiêng luôn Thường thường em thấy bạn trai hay nói là anh đương em, anh sẽ vì em sẽ bỏ tất cả Nhưng mà cuối cùng quen được rồi cũng hút cái bình thường có đâu. Với là những gì anh hứa với em có hứa cho vui không? nếu như mà mình cái gì mình hứa được mình làm được thì mình mới hứa nói chung là là con trai thì nói được sẽ làm được em mong anh như vậy mọi người con gái em thích nữa là tóc ngắn xíu cũng không sao, để mắt kính thì càng tốt bên kia lấy kiến đào vô đi nhưng mà lỡ em không thích đeo mắt kính thì sao anh không sao hết đó chỉ là mẫu người lý tưởng của Đúng mình rồi. đưa ra thôi nhưng mà lỡ em bướng quá em không nghe lời anh em hay cãi anh em hay giận hờn vu vơ thì làm sao em bướng thì anh nương thiệt không thiệt trong tình cảm mà một người càng nóng mà người kia nóng hơn thì chắc chắn đổ vỡ mà một ờ. người nóng một người lạnh mà một người làm nguội đi bớt thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn em ít tuổi nhưng mà thường thường suy nghĩ em cũng hay chín chắn á thì ờ, nhưng mà đôi lúc em cũng hay trẻ con thì anh có chịu được cái tính đó của em không anh thích trẻ con rồi nhớ nói đó nha dạ rồi mà. có cần tôi coi mặt giúp không dạ có ạ bụng hơi bự được không <laughs> dạ chắc để em xem mặt lại được chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai trong vòng từ 5 tới 6 năm có Gì? Dạ. thể sớm hơn thì năm sáu năm là sao thì bây giờ em là mới 23 thôi hồi ơi, bây giờ tới năm sáu năm nữa mới lấy vợ hả? À, có thể nó sớm hơn, công việc đã ổn định hết có thể sớm hơn vẫn cưới được. Để chị hỏi bạn gái cái em muốn chừng nào lập gia đình? hai ba năm nữa cũng được chị không sao à, bên dạ. đây hai ba năm thì nghe được rồi chứ năm sáu năm nó xa lắm còn xa Đúng lắm rồi. em có làm dâu không làm dâu được Ê, em á em thì ở rể ta hỏi là mai mốt là lấy vợ về á có vợ có cần phải làm dâu mẹ mình gia đình mình không bạn ấy muốn em ở rể em vẫn ở rể bình thường không bắt buộc bạn nó phải làm dâu hai cặp thì cũng hợp lý đó ông này cũng sức dầu thơm thơm thức luôn vậy đó trai bây giờ điệu hơn con gái nữa thiệt tình rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi em trai đi với ai hiện em đi với cháu em à chào cháu Dạ chào ờ, cô và dạ, chú Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Lâm Ngọc Ngân, là cháu của cậu Ti. Rồi, nay cháu thấy hai cô chú trên này sao? Dạ cũng được. Có cái một cái tật lạ là cậu em thích hát vào 12 giờ đêm á. À. <laughs> Ý là hát vu vơ hay là sao? Dạ không. Có khi mà đang ngủ giật mình luôn á <laughs> hát mình dạ đúng rồi mà hát lớn hay là hát có micro hay là hát không hay là dạ hát uh, hát đàn nữa cô vừa đàn vừa hát dạ đúng ngồi rồi. một mình dạ đúng có rồi. bị tự kỷ không em dạ không bây giờ đó mới thả hồn theo âm nhạc <laughs> dạ mong là à, hai người thành đôi con thấy cậu con hát con nghe con thích không dạ cậu con hát cũng được khuya 12 giờ con hát thấy con thấy thích không giật mình chỉ có vợ cậu con còn nghe được chứ hàng xóm ta cũng không chịu đâu cảm ơn con rồi ờ, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. À, kính thưa mà à, cô à, Cát Tường với à, chú Huyền Linh, tôi là mẹ của à, anh văn Thấy bạn thì cũng được quyết định của con à má cái gì cũng được mà <laughs> nhưng mà má thấy vậy má ưng không má dò má, má thấy thì sao mà nghe nói mà nửa đêm lên ca má cũng hết hồn <laughs> má sợ rồi ha má thấy sợ rồi. À. lâu lâu hát một lần nghe cũng vui mà lâu lâu hát một lần thì nghe vui rồi mà hát hoài người ta sợ <laughs> bây giờ đầu tiên á mở rào ra đó em sẽ ờ, thể hiện cái tài năng tài lẻ của mình cho cô ấy nghe yeah. Dạ. cho cô ấy thấy ha dạ để gây cảm tình với cô ấy được không dạ được rồi rồi kéo rào thì uh, chào anh tên là toàn dạ em tên ừ. là anh văn anh cũng có chút tài lẻ thì anh biết sao thì có thể hát tặng em một bài và dạ, vâng tất cả các khán giả tại trường quay rồi đây có sẵn đàn cho em luôn dạ. hay là anh đàn em hát có được không em à. hát bài dương phận có được không cái bài dương phận đó thì anh chưa có biết trước ừ thì em cứ hát thì cái nào anh hát theo được anh hát theo của em ok anh ừ. là con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài Cạnh nhà neo đơn Bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhông nhằn Rồi anh hát đi vậy anh hát đi Trời người à, à, hát một dòng nhạc mà một người đàn một kiểu nhạc <laughs> coi như đây là 12 giờ đêm đi em em là ai giữa cuộc đời này em từ đâu bước đến nơi đây làm tôi say làm tôi khát khao trao nhau tình yêu ngọt ngào sao đôi ta cứ hoài ngậm ngừng khi đôi tim dùng tình yêu đường, đừng ai chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi dẫu có nắng ngày mưa mai sau dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta dần hờn mẫn bao lỗi lầm đừng mai sau mình ra núa thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời sẽ mãi che che cho em một đời về sau mãi vững tin cho em một bờ vai ấm mềm khi em yêu lòng khi em môi mềm anh vẫn mãi mãi không đổi dài Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Rồi. Rồi, đưa ra anh đó bây giờ mình tặng quà gì tài lẻ của mình làm bánh gì đó tặng cho em gái đi ủa bánh làm luôn đó hả hay quá để đây có tặng tặng em này bánh anh chu <laughs> dạ em cảm ơn <laughs> rồi tâm sự đi hai bạn cảm nhận về nhau đi trong lần đầu tiên gặp mặt mình thấy như thế nào anh nói trước đi cái tiêu chí của em đề ra thì anh không có được ờ, khoảng trăm phần trăm mà nếu như mà có cơ hội được đi với nhau xa thì anh có thể ờ, hoàn thiện mình theo từng ngày dạ vâng nhưng mà em hay ghen lắm nhìn gái đẹp thì bình thường em cũng ừ. nhìn gái đẹp anh cũng nhìn gái đẹp nhưng mà quan trọng là người đẹp trong lòng của mình nhất là vẫn phải là hai đứa mình không ai có quyền cấm mình phải nhìn hết nhưng mà quan trọng là đừng có đi xa quá với cái vấn đề là nhìn thôi nếu như mà có nói chuyện thì cũng nói chuyện xã giao thôi ví dụ như ờ, công tính chất công việc của em em em hay nóng tính với lại em mà bực chuyện trong công ty là em hay dồn chút hết vào người người người yêu của em thì anh có thấy là khó chịu không anh có thể làm em bớt được cái sự nóng tính đó thì anh sẵn sàng em hay giận vơ vơ lắm lỗi không phải là của anh nhưng mà em cũng giận anh thì sao quan trọng là hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích thì không giải thích được ngày hôm nay thì quan hệ em sao mình giải thích không có cơ hội để giải thích Nếu sai như... là không có giải thích nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay đúng rồi sai là chỉ có chia tay chứ không có giải Bởi vậy ế đó kỳ vậy Ví như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai đúng rồi tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra trời ơi con Mà đã sai rồi mới được. mà không sai được ví dụ bây giờ mình chưa về chung nhà thì làm sao mình giải thích được với nhau liền được đi công việc của anh nó đang có một cái vấn đề như dụ như em đang nhắn tin ban đó nói chuyện bình thường đi Ừ. mà ngay lúc đó anh đang làm kỹ thuật phần mềm thì khi lúc đó khách vô đông quá anh không thể trả lời tin nhắn em được và cũng không thể giải thích cho em được là à, không lẽ tại lúc đó khách đông anh không ờ, không có nhắn tin cho em được thì ví dụ như lúc đó em không cho anh thời gian giải thích thì làm sao em biết được là anh đang trong tình trạng như thế nào em là người của công việc em bận tới nó mà không trả lời bạn trai được cái đó em hiểu được vấn đề đó nhưng mà ý em đang nói đây giống như là tại sao trước khi anh chở một cô gái đó anh không nói với em là ờ hôm nay anh đi với cô à. gái đó à. như thế nào em mà thấy rồi thì thôi kiểu như là sai là sai không có giải thích vậy thì phải nói vô cái chủ đề ghen tự nhiên cái trong cuộc sống anh nói không không được sai <laughs> trời ơi một ngày tôi sai tám chục lần ghen dữ lắm đó chịu nổi không dạ cực kỳ ghen phụ nữ mà ghen thì bình thường ghen dữ lắm thì mình cho một tí nước lạnh vô là nó hết ghen thôi à, vì em thích kiểu người lãng mạn thì sao cái đó lạnh dư rồi <laughs> công việc của em á nhiều khi em hay đi nhậu với lại à, sếp nè với lại à. mấy anh đồng nghiệp nè thì nếu như mà trong trường hợp đó là vì công việc và nói chung là không có gì là quá quá quá cái giới hạn thôi thì cứ nhắn tin cho anh trước nhưng mà đừng có gì trong cái cuộc nhậu đừng có gì là làm quá lên thôi đâu có gì là đi nhậu lỡ say thì lỡ nắm tay nắm chân thôi chứ có gì đâu mà cái đó sao lỡ được cái đó thì là... say mình đâu có kiềm chế được bạn sai đâu rồi mà say không được giải thích say là không được giải thích sai là không được giải thích đó <laughs> chính xác thì được cái anh không biết nhậu anh không biết nhậu hả anh không biết nhậu anh em của em là ai nói chung là khi về làm kể nhà em đều phải biết nhậu mà từ từ quê em sóc trăng là nhậu mạnh lắm mẹ anh quê cũng sóc trăng ồ vậy hả vậy nhưng mà nếu như lỡ ờ, mình có đi đến hôn nhân thì anh sẽ làm gì để ờ, giúp cho cái cái cái cái gia đình của mình nó được tốt hơn một cái gia đình mà tốt là phải tốt từ góc trước cả hai đều tốt và đều yêu thương nhau nghĩ về một ngôi nhà thì chắc chắn gia đình nó sẽ hạnh phúc nếu đã xác định từ nhau cùng nhau đi từ đầu thì nên cùng nhau xây từng viên gạch hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cảm nhận của mình khi mà mở cánh cửa ra anh nhìn gặp được em thì anh cũng hơi run một tí cái ờ, cái mẫu người đàn ông của em thì nó hơi ờ, nó hơi cao hơn với anh tí nhưng mà đối với anh thì chỉ cần em gật đầu là cái gì anh cũng chịu dạ nếu mình chịu đựng được nhau nếu mình cùng nhau vượt qua thì sẽ là ổn thỏa thôi đúng không anh thấy thế này cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha em gái nên bớt bớt cái khó tính mình lại chút xíu chàng trai bên đây á năng động cũng nhanh nhạy biết chịu đựng được hay không cái khó đó quan trọng mỗi người sẽ dìm bớt cái cá nhân cá tính mình lại chút xíu thì mới dạ. ổn nha bây giờ à, chúng ta phải nhắm mắt lại kiểm tra lại một lần nữa bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nha bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn như những gì anh Quỳnh Linh đã vừa bấm. mới nói không thích không sao cả một hai ba bên ngoài thì rất là xứng đôi đó nhưng mà phải bớt cái tôi mình xuống một chút xíu lạc mềm buộc chặt nhẹ nhàng mới giữ được chồng mời bạn nam rồi mời các bạn mời bạn nữ gái giới thiệu đi em Dạ em chào à, chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả Rồi, Em tên em. là Lê Phú Nhật Đan à, Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi Hiện tại em là nhân viên văn phòng Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em à, Dạ anh Quyền Linh Rồi mời bạn trai vâng. à, Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ Đầu tiên em xin ờ, chào MC anh Quyền Ninh. Chào em. em chào ờ, chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị ờ, khán giả đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là Ờ, về bên chất lượng tức là anh nào vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa thì hiện tại như em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng ví dụ như tôi anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên à, từ long an bạc liêu bạc liêu vâng Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em ờ, em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi ờ, Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái địa vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì uh, nhà em quê Hải Dương nên em đi Hải Dương rất nhiều. Thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là không có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh có thể chăm sóc tốt được ờ, cho người khác còn nhược điểm của em là em hát ờ, tương đối dở hơi run trước uh, mọi người ạ à. giờ dạ. đang run đúng không <laughs> dạ rồi đúng. ở sau không sao cả ha dạ. rồi bạn trai à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em là em rất là chân thành khi em nói chuyện gì ra là cứ đảm bảo cái chân thành của em rất là cao em rất là công bằng khi mà em đưa ra một ý kiến nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn em sẽ chấp nhận chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất anh à, vào miền Nam này lâu chưa em vào miền Nam là phải tính là đến à, gần 20 năm rồi 20 năm dạ anh vâng. có thích người miền Tây không em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á à, tình trường mình như thế nào em à, dạ em có à, một mối tình là thời sinh viên và dạ, tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi sau này thì à, em có quen đó là qua may mối chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ à. à. Dạ. rồi bây giờ nếu mà tiền mà mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới à, cái đó là còn phải do hai người là có thể có thật sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi không còn bạn trai tình trường bạn thế nào em chưa có mối tình nào cả có cái yêu gì luôn em chưa có một tình yêu nhưng nhưng mà giờ yêu được không cái đấy là cực kỳ luôn đấy bởi vì em lên lịch nhiều lắm mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai <laughs> chiều á thế nhô rồi xem nó lẹ dữ vậy em em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói bởi vì em rất là nhiều thứ <laughs> bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không à, em em nói chuyện rất là nhiều em nói, nói chuyện nhanh thì... vậy luôn hả vâng em nói được như vậy rồi, bây vâng. giờ em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái thì chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý là tức là mọi người không ờ, không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Đinh hay giống như chị ấy tức là mình biết đối nhân xử thế tức là trong những cái ừ, ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui không Rồi. ai chê trách mình đó là Bây giờ đời. mình trả lời ờ, phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes có làm dâu không không à. nhà em không bởi vì là à, mẹ em ở ngoài bắc mà em tính lập nghiệp trong miền nam không cần giải thích chứ cứ yes no không, vâng, được không, vâng rồi sorry à. à. <laughs> I forgot about that à. lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý cái này thì em à, tôn trọng cái là phụ nữ của á đông của mình tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề giải thích thì chị à, vợ chồng được rồi <laughs> ngoại hình có yêu cầu chiều cao vóc dáng gương mặt Dạ chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ mét 50 đến mét 60 Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em ờ, rất là thích các bạn tóc dài à. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là rất là ok Tức là biết sao mà em nhìn thấy em rung động em thích là Giờ okay. mà em thích tóc dài cũng được không? À vâng, dạ, ít thật vâng, ừ. rất ít Giờ vâng. tóc, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Vâng, vâng. yes or no thôi Ờ uh, yes à, Yes, rồi được Anh sẽ xem đàn gái thế nào nha Dạ em cảm ơn Chào em gái à, Dạ em chào anh Nguyên ừ. Linh nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không à, dạ em thấy ảnh có vẻ là người à, vui vẻ Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết từ em cảm nhận nha dạ em ghét gì tính gì ở người đàn ông ích kỷ à, không quan tâm tới mọi người xem cái tôi của mình là lớn anh này có thể làm được điều đó dạ. về ngoại hình á à, ngoại hình á thì em không quan trọng à, cần là nhìn được là được quan trọng gì tóc tai vậy không dạ không đâu anh tại vì em nghĩ uh, tóc tai là mình cũng không muốn đâu có khi ít tóc mình mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc đúng rồi dạ vậy được anh này nói chung là anh thấy ổn đó dạ hôm nay mình đi với ai em gái à dạ hôm nay em đi với uh, mẹ anh trai em gái và cháu của em ạ chào cô Cát tường chào chú quyền linh dạ chào à, cháu trai hôm nay chào quý vị khán giả tôi là mẹ của à, bé đan Tôi có à, mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình con có cả cha nuôi là người Bến Tre, rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều cùng từ hồi học đại học đến bây giờ dạ. mà thậm chí là con về miền tây còn nhiều hơn là con về ngoài bắc nữa rồi coi dạ. như không vấn đề gì hết vâng. cô dạ, dạ dạ vậy thôi vậy dạ. thì vâng. hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi sớm tiến tới hôn nhân bị gì cháu nhà cô thì nó cũng ờ, ế lâu quá rồi muốn mong cho được ờ, sớm xóa ế dạ. à, vậy cảm ơn ờ, dạ, trình cảm ơn cô rồi cho em gặp bên thằng trai đi dạ. Tôi uh, xin trân trọng uh, giới thiệu tôi là cha nuôi của uh, bạn trai Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok uh, Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân Cảm ơn dạ, chú nhiều à. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha Dạ vâng Mở lên là hát liền luôn Vâng à. Thầy các là xin tặng Từ khi em đến mây bóng xanh quanh đời tôi mùa hoa tím tím cũng theo em trên bờ vai mắt thu em hiền hoa mộng xưa bỏ đi năm nào nay về đây cười bên hiên vắng ha hờ giấc mơ vẫn quay đều giấc mơ giữa mây trời hơ hơ hơ xin ờ, gửi lấy ờ, một trái tim chân thành tới anh <laughs> lấy cảm tình liền phải không dạ. rồi tưởng đâu giọng hát đang trường đúng không dạ. lady first anh muốn nhường em nói trước em cảm nhận nào về anh em thấy anh là một người vui vẻ có thể tạo được tiếng cười cho mọi người chính chắn à anh dạ. rất là chững chạc luôn chứ anh hình dung em là nói chung là nó ờ, không không giống như ở trong trong cái đầu của anh đâu là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây lại thấy còn xinh đẹp hơn nữa này rất là bất <laughs> dạ, ngờ đấy em cảm ơn anh ừ, rất là bất ngờ <laughs> và anh ờ, anh hôm nay cũng rất là vui rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa nãy chia sẻ đấy không có phân biệt gì vùng miền cả Các anh rất là chân thành rồi bây giờ là chỉ có do em thôi và anh thì anh dám đảm bảo đảm bảo một cái là cái con tim của anh anh nói câu nào là thật câu đó và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh thì từ gia đình từ bố anh sinh anh rồi đến cha nuôi anh đọc người tốt không ạ à? không có hay sự ấy à? được mọi người rất là yêu quý mình có ngại rồi yêu sao mà anh mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó thì là cái thời gian gặp rất là ít anh cho em một cái cụ thể luôn tức là à. bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy là em chấp nhận còn anh anh chấp nhận rồi đó thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là là một tháng thăm một lần ít quá vậy bởi vì là đang nó hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe của em chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à sao em em muốn tháng mấy lần đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy yêu nhau mấy núi cũng neo mà đâu có ngại gì đâu em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ à? cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp Tuần lý à? lần được không được xong mình cố gắng để đi trong vòng hai ba tháng là bắt cưới luôn kêu hai Đúng bên rồi. em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là hay là anh làm ở đây chứ còn anh anh cũng không thích anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì anh anh phải vợ đâu chồng vâng, đó từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này nó nhanh lắm bây giờ chẳng mấy mà lại giống như mình của anh thì anh là sao anh lớn tuổi quá rồi lớn tuổi là sao bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái ờ, bộ phim đồng tiền xương máu này hay là những đèo đồng phú sa hồi đó đẹp trai lắm để cho sau đợt mà lý hùng hay là lê công tuấn anh lê tuấn anh là em thần tượng đến anh quyền ninh Tại giờ hết đến bây giờ thì em cũng không thần tượng lắm <laughs> giờ là già xấu rồi hả giờ thấy cũng kỳ kỳ á <laughs> trời ơi Vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất năm hai rồi cấp 3 đấy Em cũng lấy hình của em ra em so Em thấy em cũng rất là ok à. Hồi đấy nó không giống như bây giờ Nhưng mà tại... còn không? Vâng, mà tại sao anh Quỳnh Linh thì anh, anh hên anh cũng rất là khổ Nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy Còn mình không nổi tiếng được nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ Em cũng theo Rồi giờ quay lại chuyện này nè Quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? À? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ Mà anh luôn luôn là để cho em chọn Thích là ở uh, Bình Dương em làm hay thích Sài Gòn hay là em thích ở Long An còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở bạc liêu ấy mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không ví dụ có thể anh về đó anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh hay là có thể là đi dạy tiếng anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ cái đấy là tuyệt vời rồi gì nữa từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận đấy em là trong à, trái tim anh rồi đấy anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok là anh anh chỉ chỉ cần đợi ngày đó thôi nãy giờ nói à, nói kịp hết chưa nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa em chắc cũng được 40% à, phần trăm rồi rồi chút dạ. xíu xuống dưới nói thêm 60% phần trăm nữa dạ, nha vâng suy nghĩ thật kỹ cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi đang tìm kiếm hay không một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng nắm tay nhau luôn con ờ, xin phép bác xin phép ờ, gia đình nhà, ờ, nhà mình luôn hôn em một cái tự giác không cần nhắc nhở làm liền vậy đó đúng vậy không được chứ. mời bạn nam mời bạn nữ Trời. Trời bây giờ giới thiệu về mình đi à, lời đầu tiên xin cho em được uh, gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ gửi lời chào đến uh, một nữ yêu bên kia rồi cảm ơn em dạ em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Lộc năm nay em 33 tuổi rưỡi công việc của em hiện tại là em uh, buôn bán uh, kinh doanh online tự do quần áo mỹ phẩm nước hoa uh, mắt kính uh, em bán uh, khô gà cơm trái coi như kinh doanh tất tần tật dạ tất tần tật bách hóa tổng hợp là kiếm dạ, em lao động là vinh quang em sinh ra lớn lên tại thành phố hồ chí minh hiện tại em ở quận 11 thành phố hồ chí minh rồi mời bạn trai dạ em chào anh Quyền Linh chị Cát Tường và quý vị khán giả dạ em tên là danh dễ dạ em năm nay là 31 tuổi anh làm công ty ở ờ, đồng nai quê em ở kiên giang ví dụ như xa nhau vậy thì ờ, tụi em hẹn hò như thế nào có ngại không dạ cũng bình thường chị nếu mà yêu cầu bạn gái ờ, thì em cũng qua được mà chị cũng gần mà chỗ nào đoạn nào em em phải chủ động chứ sao bạn dạ. gái chủ động được anh ý ảnh là em muốn chừng nào anh tới chừng đó dạ, bất kể ngày đêm công việc là gì bên đây thì tường chưa nghe rõ không dạ là làm công nhân nhưng mà là làm à, lái xe chị lái xe nâng chị nâng hàng chị à em lái nghe xe là xe nâng tăng xe tăng đầu lái em xe mình làm việc là giờ hành chính hay sao em dạ em làm à, hành chính không chị 8 giờ làm em à, 5 giờ em về chị à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái em năng động em sống lạc quan ừ. à, em thích đi uh, từ thiện em có thể uh, hát em có thể làm mc em uh, có thể pha chế em có thể nấu ăn tính em thì uh, rất là trẻ con có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau mình trẻ thì mình vui vẻ mình đẹp đẽ thôi nhưng mà nhiều người tại nhìn mình nó là cảm nhận mình không chuẩn chạc ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ dạ, đúng rồi. chia sẻ và sẽ chấp nhận mình dạ, thôi đúng rồi. nói chung không cô gái hết. em bên kia là một cô gái rất là năng động ha rất là giỏi trong cái việc kinh doanh rồi á, là biết quan tâm mọi người biết uh, uh, tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi có những cái ưu điểm gì khuyết điểm gì em trai em uh, ưu điểm chắc em không có anh ơi tài lẻ gì không không chắc không không có luôn dạ có cái tật xấu gì không tật xấu gì quá hơi cọc quá anh nói chuyện ờ, bên kia là phải nói chuyện là dễ nghe nhưng mà đừng có nói chuyện mà khó nghe khó nghe khó, khó nghe. nghe làm cọc liền đó hả dạ bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi thật sự ra không gọi là mối tình nữa tại vì tính em ờ, ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá ừ. mọi người thích em từ cái điểm bắt đầu nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn hai bạn trai Em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh Năm em 22, 23 tuổi đó anh à. Em à, học xong cấp 3 là em đi lính Đi tới hai năm rưỡi lận đó rồi cô đó nói chắc không được vậy thôi hả sao nó nhạt nhòa chống vấn quá vậy trời nó coi vậy đâu có <laughs> đâu em muốn tìm à, một nửa yêu thương của mình như thế nào hả dễ dạ em à, rất là dễ anh hiền hậu kính trên nhường dưới đó anh dạ anh ơi không không có hiền hậu mà hơi tăng tăng được không anh đó cũng được có sao đâu <laughs> bên đây lớn hơn bên kia 2 tuổi phải không dạ em là bình thường chị ơi ta nói dễ rất dễ mà cái gì cũng được hết đúng không dạ được hết dạ. ơi dễ quá nhưng mà sao không ai dễ chịu mà. kỳ vậy ta dạ tại vì em làm công ty là nam không chị ơi bên đó là dễ ẹt à còn bên sao mình cũng được hết để mình có đưa ra tiêu chí sao? gì không em chào, anh gái chào anh Quyền Linh à Em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh Trời ơi, mới qua có quà nữa ha Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Sương Máu Cảm ơn em nhiều nha dễ thương quá à, vấn đề chỗ là em ờ, muốn cái người đàn ông như thế nào cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ mạnh mẽ anh này mạnh khỏe luôn em cần một bầu vai vai chắc luôn à, biết yêu thương mọi người biết chia sẻ có không và phải có cái có cái tâm cái tâm cái tâm dạ. tốt ha yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em được không con trai dạ được có cái điểm này em không thích đừng có lừa dối em rồi để chị dạ. qua chị coi Cảm thử coi chị tương... rồi ở xa vậy thí dụ như bắt rễ được không dạ không cái này em theo chồng thì được xuất ở giá bên đàn trai ha. hơi rám nắng trời rám quá quá rám luôn hiện tại làm ngoài nắng không hả hồi nhỏ lớn là em vậy đó chị à, vậy, vậy đó, hả dạ <laughs> nãy tôi tính nói mới đi quân trường năm rưỡi đen đen chứ đó giờ vậy đó hả dạ mai mốt lấy nhau về thì mình ờ, có ờ, cần làm dâu không em thì em em cũng dễ lắm mà bên nào ờ, ở cũng được mà Dạ <laughs> bây giờ Vậy... nếu mà hẹn hò nhau thì hẹn sao? Đừng nó cũng dễ luôn nha. Giờ em lên bạn gái là em thăm bạn gái được bao lâu được một lần? Thì là do bạn chủ động thôi chủ nhật là em rảnh à. đó nếu mà rảnh thì em chạy lên em thăm bốn cái chủ nhật dạ đi vậy chắc đen dữ nữa <laughs> hôm nay em gái đi với ai dạ thưa chị em đi với lại các cô trong nhóm từ thiện và những người bạn thân của em à rồi dạ à, xin ờ, chào Huyền ờ, Linh dạ. xin chào chị Cát Tường à, mình là cô của Xuân Lộc chuyện mà đi từ thiện đó là lúc nào cũng có Xuân Lộc hết đó rễ nhìn á, thì rất là chân thật với lại được một cái là cao to cái đó là đàn ông như đó là đủ chuẩn rồi ở xã hội này kiếm một cái người chân thật rất là khó chú rể đó thì ít đi ờ, ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì có vẻ như là chưa có ờ, thông suốt và nói chuyện cũng chưa có chuẩn nhưng mà mình tin rằng với xương lộc thì cái chuyện mà xương lộc sẽ bổ sung những khuyết điểm của chú rể này đó thì rất là tốt mình mong cho cháu và cậu ờ, thanh niên này đó có cái kết quả tốt đẹp dạ, cảm, dạ, ơn cảm cô, ơn cô hay dạ. quá Thôi, bạn trai hôm nay mình đi với ai dạ em đi con mình anh mình, mình hả tội nghiệp không ở dưới quê thì em ờ, có mấy anh em dạ có hai anh em em thứ hai còn đứa em kia là em gái em gái em gái đang làm cái gì em gái ờ, ở dưới quê mà làm cũng làm công ty anh ba mẹ em ở ở nhà không anh là làm ruộng á nếu như cái cô gái bên kia cô đủ bản lĩnh Ví dụ giờ cậu bán hàng online em ship hàng được không? Được, à, đó dễ mà Ờ, này ship được à, trời dạ. ngoài nắng cũng được, hợp lý lắm mà Lên rồi, phụ á, bán hàng kinh doanh online là cần những người thân tín để đi giao à. hàng Đi ship hàng đúng nói, không em? Nói chung à, thấy tội lắm ha à, Một thân một mình ở à, thành phố này Xa gia đình bao lâu mới về lần à, dễ? Năm về luôn anh Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên lên thăm không? thôi à, chia sẻ với dễ điều này anh cũng đã từng xa nhà rồi mình hiểu được ha vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể ờ, quên đi những cái nỗi buồn đó ha dễ ha rồi thôi vui lên nào cho anh tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha dễ rất là xúc động á nha không sao cả ha rồi. mình mạnh mẽ lên đàn ông mà em có bạn bè thân gì không có ít lắm anh coi như anh là người nhà đi nha có anh bên cạnh em Vậy dạ, rồi hả? Dạ. xong may mắn Bây giờ à, chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi Rồi, mở Rồi. rào Mạnh mẽ lên Nào Chào em Thôi để em chủ động nha Cố lên Cố lên ừ, Đó, đúng rồi Dạ, xin phép gửi tặng anh món quà ha dạ thì à, anh cũng à, gửi à, em dạ, cảm ơn nhiều vỗ tay xin phép gửi tặng cho chị ờ, mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay chị Cát Tường xin ờ, đẹp à, chị cảm ơn em cảm ơn chị Rồi, Cát Tường chị cảm ơn em nha không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà mình mình thay đổi không khí được không ạ cho được. em chàng vỗ tay nữa được không ạ xin cảm ơn em sẽ dẫn một cái chương trình ờ, dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ coi như đây thiếu nhi của em đó dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không được bây giờ luôn. anh là thiếu nhi ờ, nhí của em đi mc nhí của em nha rồi anh đứng đây tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha em nói gì anh cứ cười thôi ok <laughs> dạ dạ lời đầu tiên xuân lộc cũng như là bạn ờ, mc nhí dễ uh, rất là uh, hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình vườn âm nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ à mời mọi người hãy dành những chàng vỗ tay thật lớn để cho chương trình vườn âm nhạc được bắt đầu ạ bạn thân yêu ơi nhanh chân ta đến nơi này thăm vườn âm nhạc dịu khi và đi thu bạn thân yêu ơi nơi đây là một sân chơi bao điều mới lạ của anh đất trời xin lỗi ạ cảm ơn bạn à cảm ơn em mc nhí dễ bye bye trời ơi em làm gì bắt tay ta cái ta đưa tay ra cái em rút tay ta lên bắt tay là cái nào tay cái gì đó bình tĩnh cười rồi không đẹp trai bị hơi đen chút thôi không sao chân á chân thành lắm rồi chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy không sao chân hả dễ ha dạ dạ anh có thấy thoải mái hơn chưa cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ thoải mái lên chứ đúng không mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình ờ, không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu tại vì ờ, da nó cũng hơi ngâm á nó cũng ờ, ngại làm công ty là dạ. đàn ông thôi dạ không có một bóng hồng luôn ha anh không không có vậy không có lập lờ luôn hả có mà à, người dạ. lớn tuổi hết trơn rồi à vậy là không có thích lớn tuổi đúng không ở đây lớn tuổi nè mình lớn có ờ, hai ba tuổi đâu có sao à vậy đó không sao không sao mình <laughs> à, anh cảm về em như thế thì à, lần đầu tiên thì cũng ờ, tiếp xúc với phụ nữ thấy em cũng ờ, dễ dễ thương linh hoạt linh hoạt à, cũng chia sẻ với mọi người đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự uh, dạng dĩ cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan em yêu đời yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết đúng không ạ anh ơi anh vỗ tay vỗ tay à ừ, <laughs> anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy <laughs> <laughs> nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi thật sự ra thi mà em cảm thấy anh ờ, rơi nước mắt như vậy á bản thân em đồng cảm nhiều lắm anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào bên là do em chứ sao giờ anh thì anh thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ luôn cả cái sự chủ động luôn nữa về bên kia làm dạ. chồng ở đây vợ quá <laughs> bây giờ em đặt vấn đề luôn bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì nói hỏi đi giờ e, em thì em uh, kinh doanh buôn bán rồi em anh phụ gì được thì anh phụ nha được không <laughs> ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh à, đang làm việc không ví dụ như em đang livestream đi em gợi ý em nhờ anh vô online live được không chắc học quá chắc phải học học dạ. trước vậy là phải, phải từ từ ừ. phải có thời gian trao đổi tìm cô hiểu. vừa là bạn vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó dạ chịu khó lắm đó em cần cái bờ vai cho em nương tựa mình mạnh mẽ quá nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng dạ em phải à, mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát cô gái này biết hát không dạ. nào đứng lên đi tới đi lui thì cái chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà rồi thoải mái đi mà buồn lắm nhạc nhạc buồn mà kể nó buồn mà chơi luôn ở đây trời em ngồi đâu à, thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó trời ơi trời. rồi bắt đầu rồi em hát nha ừ. rồi bây giờ là ờ, cầm món quà lại đi ừ đó đúng rồi cho thoải mái luôn anh nghèo nên chẳng nhận kim cương Tặng em theo xính lễ tơ hồng Thì đây anh đang nhắn cỏ Tặng em coi như bó ngỏ lòng anh chắc em đã biết rồi rồi đó dạ cảm ơn bài hát của anh mỗi lần mà bạn em buồn em hát bài này bảo đảm bạn em vui vậy thôi quan trọng trái tim của rung động hay không thôi tất cả bỏ qua một bên cái gì rồi chúng ta không thể làm được nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả một hai ba Hết thời gian Hết thời gian Xin mời hai bạn Bây giờ sao bấm vậy em ăn Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao <laughs> Còn em gái Dạ em rất là thích bạn này Cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện Cũng như là về cuộc sống của bạn ừ. Về tính cách của bạn rất là hiền mà em nghĩ em năng động quá có vẻ là em sẽ không hợp với bạn rồi thôi hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình